Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vợ Trịnh Văn Quyết thoát hiểm trong gang tấc, tài hay hên Vụ án ông Trịnh Văn Quyết đang đổ bể, ảnh hưởng đến rất nhiều người Trong đó có 5 nhân vật cộng cán trong ngành chứng khoán nhà nước Đó là Lê Hải Trà, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Ông Vũ Bằng, cựu Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, hậu quả do ông Trịnh Văn Quyết gây ra không chỉ dừng lại ở đó mà còn ảnh hưởng rất nặng nề đến tập đoàn FEC. Hàng loạt dự án của FEC đã bị hủy, cổ phiếu của họ FEC bị kiểm soát chặt chẽ và cho những giao dịch một số loại. Trong họ FEC cũng bị ngừng giao dịch. Đây là hình ảnh cho phong tỏa tài sản của vợ chồng ông Trịnh Văn Quyết. Tiếp tục tấn công vào gia đình ông Trịnh Văn Quyết vào ngày 14 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng ra soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản của ông Trịnh Văn Quyết và của vợ chồng ông Trịnh Văn Quyết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã có văn bản đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến cựu chủ tịch tập đoàn FEC Trịnh Văn Quyết cùng nhiều lãnh đạo của FEC khác. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã có văn bản gửi các ngân hàng bao gồm Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Quốc tế Việt Nam và Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội, cũng như Ngân hàng Quốc dân và đề nghị phối hợp cung cấp hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản, sổ phụ, tài khoản, chứng từ giao dịch để phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan đến tập đoàn FEC. Theo một số nguồn tin, thì gian tới, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vẫn chưa phong tỏa được các tài khoản của phu nhân ông Trịnh Văn Quyết vì theo tin được biết, vợ ông Trịnh Văn Quyết đã lường trước hậu quả khi mà ông Trịnh Văn Quyết bán chui chót lọt hơn 50 triệu cổ phiếu FEC để thu lời bất chính 400 tỷ đồng vào hồi năm 2017. Đây là hình ảnh mã chứng khoán rose bị hạn chế giao dịch. Theo tờ báo Việt Nam Biz cho biết, bà Lê Thị Ngọc Diệp, vợ ông Trịnh Văn Quyết bán hết gần 27 triệu cổ phiếu của rose thu khoảng 1.000 tỷ đồng vào năm 2019. Loại cổ phiếu ROS của công ty xây dựng FEC Faros theo phương thức thỏa thuận. Đây được xem là cú né đòn kịp thời bởi ngày 26 tháng 5, các báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết kể từ ngày 1 tháng 6, cổ phiếu FEC của tập đoàn FEC ROS của công ty cổ phần xây dựng FEC Faros và của hai công ty cổ phần nông dược đã bị hạn chế giao dịch theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Lý do là sở giao dịch này đưa ra là cả ba doanh nghiệp kể trên đều chậm nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25 tháng 5, cổ phiếu của FEC tăng 0,6% lên 6.660 đồng một cổ phiếu. Ngược lại, rose và HAI đã giảm gần lần lượt là 3,5% và 0,9%, nhưng cả ba cổ phiếu họ FEC đều giảm gần 70% so với giá đầu năm nay. Mới đây, FEC bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 100 triệu đồng do không công bố báo cáo tài chính năm 2021 và kiểm toán và báo cáo thường niên của năm 2021. Giải trình về vấn đề này, FEC cho biết công ty kiểm toán tư vấn đất Việt hiện là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của FEC Group. Nhưng ngày 30 tháng 3, công ty kiểm toán này đã bị Ủy ban chứng khoán đình chỉ tư cách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng. Vì vậy, báo cáo tài chính năm 2021 của FEC cho đến nay chưa được phát hành và công bố thông tin đúng thời hạn. Đây là hình ảnh bà vợ của ông Trịnh Văn Quyết đã bán tống hết cổ phiếu ROS. FEC đang đứng trong vùng tầm bão, cổ phiếu cũng đang bị hạn chế giao dịch, rất có thể bị cấm giao dịch nếu cơ quan điều tra phát hiện ra tình tiết mới liên quan đến các cổ phiếu này bà Lê Thị Ngọc Diệp đã thoái hết cổ phần từ năm 2019 được xem là dự tính trước chứ không phải là hên. Bởi làm ăn kiểu ông Trịnh Văn Quyết trước sau rồi cũng bị vỡ. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Dân bình luận về quan chức Việt Nam trên khán đài xem bóng đá. Vào tối ngày 22 tháng 5, trên các trang mạng xã hội lan truyền bức ảnh một số lãnh đạo của Việt Nam như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ngồi trên khán đài xem bóng đá giữa Thái Lan và Việt Nam với trang phục và trà nước y như họ đang đi họp đại hội đảng. Cùng ngày, một bức ảnh khác cho thấy bảng tên của lãnh đạo trên khán đài trong trận đấu bóng đá nữ cũng gây phản ứng trên mạng xã hội. Bức ảnh có tên ông Nguyễn Xuân Ký, bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, cựu Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Đây là hình ảnh các lãnh đạo Việt Nam ngồi xem bóng đá hôm 22 tháng 5. Vào năm 2018, khi đó bà Ngân từng gây tranh cãi về hình ảnh bà vừa bắt tay vừa xoa đầu hai cầu thủ Quang Hải và Công Phượng của đội tuyển U23 Việt Nam. Trong khi báo chí nhà nước gọi hành động của bà Ngân là cử chỉ thân thương, chiều mến, xoa đầu, thì cư dân mạng cho rằng đây là hành động trịnh thượng bề trên của bà Chủ tịch Quốc hội. Với tư cách là một người dân, nhà báo Nguyễn Ngọc Già đưa ra nhận định của mình như sau. Thứ nhất là cho đến nay quy định về 5K vẫn còn nguyên giá trị, trong khi lãnh đạo cấp cao và cấp cao nhất nhưng chính họ đang vi phạm nghiêm trọng quy định này. Đó là điều đáng trách. Luật họ làm ra nhưng chỉ áp dụng cho dân. Chính họ vi phạm pháp luật làm mất đi tính thượng tôn. Thứ hai, trong tình hình kinh tế xã hội có thể nói là rất bi đát đã được nhiều chuyên gia cảnh báo, thế mà họ vẫn có thể điềm nhiên, hồ hởi, vui vẻ ngồi xem bóng đá thì thú thật. Không thể tưởng tượng nổi dân tộc Việt Nam lại bất hạnh như thế khi có những công bộc như vậy. Thái độ của họ với tư cách là những lãnh đạo cấp cao và cấp cao nhất đã phản ánh một thứ đạo đức suy đồi đến tận cùng, không còn cứu vãn được nữa. Đó cũng là hiện thân của những hình ảnh dân chúng đổ ra đầy đường đều không thực hiện 5K đã đành lại còn có những hành động kỳ quái chỉ với mục đích ăn mừng chiến thắng một trận lá bóng mà thôi. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Ngân xoa đầu vuốt má các cầu thủ đội tuyển bóng đá Việt Nam. Điều đáng lên án nhất với những lãnh đạo cấp cao và cấp cao nhất của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, cụ thể là Bộ Chính trị, Ban tuyên giáo, Bộ Văn hóa và Thể thao Du lịch, và thậm chí cả Quốc hội, họ cũng không hề có một lời nào để ngăn chặn những hành vi gọi là điếm nhục quốc thể. Với tư cách là một công dân của nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam, tôi cảm thấy nhục nhã và tuyệt vọng trong cái tình hình hiện nay của Việt Nam, ông nói. Những hành động kỳ quái mà nhà báo Nguyễn Ngọc Già nói đến là hình ảnh khỏa thân của một vài bạn trẻ đổ ra đường ăn mừng chiến thắng hoặc những tấm bảng viết những từ ngữ, hình ảnh bị cho là xúc phạm đội tuyển Thái Lan và phi thể thao. Có lẽ chỉ có Việt Nam mới có những hình ảnh bị coi là dị hợm như thế, cả trên khán đài lẫn ngoài đường sau chiến thắng. Nhạc sĩ Lê Thiệu nhận xét tiếp. Nguyên thủ trên thế giới thì người ta vẫn đi xem bóng đá bình thường, chỉ có điều an ninh thì đảm bảo mà thôi. Nhưng mà ở nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam thì các quan chức rất là quan cách. Đây là hình ảnh người dân đổ xô ra đường ăn mừng sau trận chiến thắng Thái Lan hôm 22 tháng 5. Vừa rồi trong trận chung kết bóng đá thì các vị nguyên thủ ngồi xem phải có một cái bàn để trả nước, chưa kể là họ có đội an ninh bảo vệ rất là nhiều. Những chi phí đó rất tốn kém nhưng cũng tạm chấp nhận nếu họ là nguyên thủ như thủ tướng hay chủ tịch nước chẳng hạn. Đằng này có những quan chức rất làng nhàng chỉ ở cấp sở hay cấp huyện mà khi đi xem thể thao cũng để bảng tên trước mặt. Người dân rất dị ứng với những hình ảnh như vậy. Lần đầu tiên tôi thấy chứ hồi nào đến giờ đâu có như vậy và những hành động trơ chẽn, phi văn hóa ngày càng nhiều. Bộ mặt của họ ngày càng dày, không biết dị hợm hay xấu hổ, không biết cái gì nên làm, cái gì thì không. Nhiều người cho rằng thể thao kết nối con người với nhau qua sự bình đẳng. Nhìn những bức ảnh nguyên thủ của các dân chủ đi xem các trận đấu thể thao, người ta cảm thấy sự gần gũi, hòa đồng với người dân trong trang phục giản dị, chỗ ngồi không quá khác biệt. Có chăng là chỉ có an ninh hơn mà thôi. Luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada cũng nêu quan điểm của ông với đài FA qua ứng dụng Facebook như sau. Ở các nước tự do dân chủ cứ khoảng 4 năm một lần, người dân có quyền lựa chọn những người lãnh đạo quốc gia. Nếu như vị lãnh đạo nào có vẻ lạnh nhạt, xa rời quần chúng thì chắc chắn sẽ không được phiếu tái cử. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nói Mẹ nó sợ gì Trước khi gặp các quan chức chính phủ Hoa Kỳ Và video này đã được phía Mỹ đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ Cho mọi người đều biết Cho đến nay người lãnh đạo luôn phải tìm cách tạo cho mình hình ảnh gần người dân nhất Và thể thao, nhất là những môn thể thao được cả nước yêu thích là phương tiện tốt nhất Để làm công tác quan hệ công chúng này Khi đó các lãnh đạo muốn được gần dân chia sẻ nỗi buồn vui của họ. Một hình ảnh đẹp nhất của lãnh đạo là một lãnh đạo gần gũi nhất với đám đông chung quanh của mình. Tôi nghĩ các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam chưa chia sẻ những giá trị dân chủ này. Câu chuyện văn hóa của lãnh đạo Việt Nam là câu chuyện còn dài. Đáng buồn mà những người học trò hiện nay của đã nói với đài FA đều thừa nhận. Nhiều người còn nhớ vào tháng 5 năm 2016, cách sau đúng 6 năm Chính quyền Việt Nam cũng đưa các cô gái Việt Nam trong trang phục áo tứ thân hở hàng ra múa hát trong buổi tiệc chiêu đãi cấp nhà nước với Tổng thống Hoa Kỳ lúc đó là Barack Obama. Gần đây nhất là chiếc áo vest của một Thủ tướng Việt Nam, Phạm Minh Chính không cài một cái trúc nào khi đứng cạnh Tổng thống Hoa Kỳ Biden hôm 12 tháng 5 năm 2022 tại Nhà Trắng. Cũng trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, trang web Bộ Ngoại giao Mỹ đã xuất hiện đoạn clip ngắn cho thấy Cách nói chuyện của ngôn từ các quan chức Việt Nam bị cư dân mạng gọi là vô văn hóa, làm xấu hổ người Việt ở trong và ngoài nước.